bạn lại gặp rắc rối nữa rồi. Hãy thử đồ xả hoàn toàn mới của Rejoice với thành phần kem hấp tóc mang đến sự mượt mà như vừa được hấp gầu trong tiệm. Tóc bạn sẽ dễ chảy hơn hẳn. Dầu xả mới giúp bạn hết rối mà tóc lại mượt mà như vừa được hấp đầu. Dầu xả Rejoice, Rejoice chai lớn tiết kiệm 23.000 đồng. Hơn nữa còn được tặng thêm dầu xả.